Mến chào anh chị và các bạn Hôm nay em sẽ chia sẻ và review cho anh chị xem thêm một cái mẫu nữa Đó là mẫu máy bay Máy bay này thuộc về máy bay gì? Máy bay biến hình thành robot nha anh chị và các bạn Rồi mời anh chị và các bạn xem chi tiết nè Thì khi anh chị và các bạn mua sản phẩm này về Thì anh chị và các bạn tháo cái hộp ra Thì lấy cái sản phẩm ra Đây em tháo ra À quên nữa Em phải cho anh chị biết cái mã số của sản phẩm này ha Đâu rồi đây anh chị và các bạn thì à, cái mã số của sản phẩm này là 899895A ha 8995A thì à, anh chị các bạn nhớ mã số này không có xin chị cắt chụp ảnh lại ha gửi đến những cửa hàng đồ chơi lân cận mình cảm thấy đẹp thì mình lấy về bán ha còn ba mẹ cảm thấy hay thì mua của người ta chơi phan phan lắp vô con khi chúng ta lấy cái hộp ra anh chị và các bạn thì bên trong sản phẩm nó sẽ có cái này nè nó sẽ có cái này à, một chiếc máy bay và một cái này thì chị sẽ lắp cái này vô ha vậy vậy công an chúng ta lắp cái này vô đó thì lắp này vô anh chị nhìn sơ quận về cái sản phẩm này ha nói chung là mẫu mã cũng rất là bắt mắt rất là đẹp thì đồ chơi của mình thì nó rất là nhiều chủng loại rất là nhiều mẫu mã thì những cái mẫu mã này người view anh chị cảm thấy đẹp thì lấy về bán còn ba mẹ cảm thấy hay thì à, mua về cho người ta chơi thì giờ lắp pin lại với chỗ này anh chị các bạn ở dưới này là cái bánh xe tròn ha bánh xe này nó cũng xoay 360 độ luôn anh chị và các bạn à. gạt vật cản thân tự động chuyển ra chỗ khác thì bây giờ em sẽ lắp pin vào ha thử coi chiếc máy bay này như thế nào ha thì cái sản phẩm này lắp 3 viên pin 1, 2 và 3 viên pin anh chị có thể à, ra tiệm cực tập hóa mua ha, mua 3 viên pin có thể là còn ó đỏ hoặc là còn ó vàng hoặc là miễn sao pin này được gọi là pin tiểu á thì anh chị lắp vào anh chị để nắp vào ha Đó. sau khi để nắp vào anh chị mở, mở tắt này lên đây em sẽ mở thử cho anh chị các bạn xem ha thì nó vẫn sẽ hoạt động nó chạy ha thì khi nó chạy nó sẽ biến hình đây nó biến thành robot nhìn rất rất là rất là hấp dẫn luôn rất là đẹp gì thế không thấy chưa thì nó chạy một xíu thì nó tự động nó, nó sẽ sẽ kẹp xuống thành con với máy bay đây bây giờ em sẽ cho cái chiếc máy bay này chạy trong cái mâm này cho anh chị các bạn hiểu những lửa hình dung hơn just formation. formation. Rồi, cảm ơn các bạn và anh chị đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn anh chị trong một cái sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye ha.